Livestream bán hàng, một ý tưởng đơn giản nhưng thu về lợi nhuận cao, livestream bán hàng từ lâu đã là một phương thức bán hàng mà các shop, doanh nghiệp sử dụng rất nhiều. Tuy nhiên, để livestream bán hàng đạt được hiệu quả cao nhất thì chúng ta nên có một đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng trực tuyến. Vậy livestream bán hàng đem lại những lợi ích như thế nào? Hãy để IKN Media trả lời câu hỏi đó cho bạn. Quay phim và phát trực tiếp đã trở thành xu hướng bùng nổ. Với sự thay đổi mạnh mẽ về công nghệ, Ngày càng có nhiều người sử dụng dịch vụ này trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Dưới đây là những lợi ích của Livestem, livestream giúp tăng thêm khách hàng, internet là một không gian vô cùng rộng lớn. Một sự kiện livestream cung cấp quyền truy cập cho mọi người, những người sẽ tham gia vào sự kiện, đưa ra câu hỏi đáp về sản phẩm và dịch vụ của bạn, livestream giúp giảm chi phí, một số công ty sử dụng livestream trong đào tạo nhân viên mới. Mọi người đều nhận được thông tin đào tạo và sản phẩm vào cùng một lúc mà không cần di chuyển xa. Nhờ đó tiết kiệm được chi phí. Ví dụ như công ty ở HN và muốn đào tạo cho nhân viên trong Hồ Chí Minh, sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí đi lại ăn ở, tăng doanh thu, khi chi phí giảm nghĩa là doanh thi tăng. Bạn sẽ có thêm nguồn lực để phát triển thương hiệu và quảng bá sản phẩm của mình, sự tương tác của khách hàng, livestream giúp kết nối với khách hàng dễ hơn. Bạn có thể quảng cáo thương hiệu của mình một cách hiệu quả và giải đáp tất cả các thắc mắc của khách hàng thông qua hỏi đáp. Khách hàng có thể ngồi ở nhà của họ để tham gia vào việc này. Video được lưu lại, giúp cho các khách hàng không trực tiếp theo dõi cũng có thể xem lại được video của bạn, có Notifico tầng thông báo, tất cả các khách hàng theo dõi trang của bạn đều nhận được thông báo khi bạn livestream. Thông báo này giúp nhiều người quan tâm và không bỏ lỡ buổi livestream của bạn. Bên cạnh các lợi ích trên, livestream mang lại cảm giác phấn khích cho khán giả của bạn. Khán giả sẽ hồi hộp chờ đợi buổi livestream. Ngoài ra, sau livestream các bạn phát đều có thể được lưu lại, Điều này cho phép những người không xem trực tiếp được đều có thể xem lại vào sau đó, livestream tăng tính kết nối với khán giả. Khuyến khích khách hàng like hay share buổi livestream sẽ tăng thêm lượng khách hàng kết nối. Không giống như truyền hình, Internet có phạm vi không giới hạn, do vậy khách hàng của bạn thậm chí có ở toàn thế giới.